pending hallelujah go le pai zo se sa den zo hallelujah ta chom na zo se Không phong đình chi chi tai hallelujah gọi lại vai dấu xê xa đến dù hallelujah cả trong na dấu xê đến vì nặng na hi giê xu nặng lên lâu vì hallelujah gọi lại với dấu xì xa lên dấu hallelujah ta là trong na dấu xì đến vì năng na hi Jesus năng na hi hallelujah hallelujah gọi lại với dấu xì xa